Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình Hôm nay thì à, mình có về thêm một ít à, đồ khá là độc Cưa Cưa 12V, dùng pin trong đời mới Cưa này Makita nha Cạch rung, cạch góc Mai 12V Khoan bắt vít 12V đây IPH 12 IPH 06 cưa đây IDT 13 bây giờ đây này IDT 13 này mấy con này mấy con này may mì nhưng đúng mã nhật của mấy con này là 146x2 á mấy con này 146x2 18V nhưng mà mà Mỹ thì là gì mình nhớ này vịt bốn than đây vịt bốn than rồi giờ mình sẽ test à, quá cho mọi người xem rồi mình sẽ báo giá luôn nha đầu tiên mình test con cưa trước à mình còn nói này tất cả mọi con vịt ở đấy của mình á đều đã làm à, là cái đầu vịt dai đầu vịt dai đầu à, vịt hai đầu á nếu mọi người yên tâm sử dụng không phải như máy uh, à, mỹ bình thường chỉ dùng được đầu vịt ngắn đâu nha <coughs> này mình tải được con cưa bạn cho mọi người nâng hạ rồi nghiêng 45 độ đây nghiêng 45 độ nâng hạ rồi đó con này thì quá là mạnh đây Đây, những con này cắt gỗ thì à, ngọt như mía luôn Này, máy bị khoan gỗ này nhưng mà mình đã thay hết thì bìa phía trong rồi thay từ những con máy khác quá nha mọi người yên tâm sử dụng những con như thế này này đây một máy một pin một sạc adapter một sạc này 21V 2A cục pin này mình đóng mới 4A nha mọi người đây cục pin mình đóng mới 4A thì à, một máy này á đầy đủ như thế này về chỉ việc sai thôi mình sẽ bán với giá 2 triệu 3 2 triệu 3 nha về chỉ việc sai thôi nha mọi người đó <coughs> tiếp một con cưa nữa cưa 12V cưa 12V này á thì chỉ để à, cắt vặn mỏng thôi đa số cái này thì dùng nội thất nội thất là chủ yếu nội thất cả cắt vặn mỏng thôi à này này máy bị khoan dầu này mình sẽ cắt thử cho mọi người xem đó những con này mà xe gia đình là quá tuyệt vời rồi xe gia đình hoặc là dùng cho mấy anh ờ, thờ gỗ nội thất đó là vừa giá tiền vừa phải hợp lý dễ sai những con như thế này này những con cưa như thế này á thì mình sẽ là một máy máy này một cục pin mới đồng 14 ampe này đây còn với một cục sạc sạc ban của nó đấy nha mọi người sạc ban sai điện 220V auto volt từ 120V à, cho tới 220V đây một bộ như thế này mới sẽ bán với giá 1 triệu tư 1 triệu tư đây những con này sai à, nội thất hoặc sai gia đình thì quá chuẩn đó <coughs> tiếp tiếp hôm nay con à, có mấy con này khá độc này cắt rúng 12V <coughs> này cạch rúng này con gọi là cạch góc mai góc con này đủ chức năng này đó này yêu tóc của nó này <clears throat> nắm số mày không khác gì máy 12 máy 18V này đó này con này rất tiền nha mọi người cắt thử cho mọi người xem này đừng có nó để cắt góc hoặc cắt như thế này này thấy không tôi làm ở việc ở những ngóc ngách không thể đưa cái máy à, cắt tròn vào được á thì là những con này đây đây đây là công dụng của những con này nó con này gọi là đa năng vì sao nó có thể cắt mai chà nhám à, sùi đánh bóng đủ thứ à mọi người thấy không dạng mình đây <coughs> đây những con như thế này này đây này một máy một pin của năm p một sạc ban như thế này đó như vậy á thì mình sẽ bán với giá một triệu sáu ok sạc ban này xa từ uh, auto volt 120V cho tới 220V đây một con cắt rúng này mình sẽ bán với giá một triệu sáu đó cắt rúng bởi cứa thì con ít thôi con khoảng uh, mấy con thôi à bật vịt này vịt 12 vô này máy bị khoan đổ này thiết bị ở trong thì đã thay thế rồi khỏi đâu giờ kia đổ này chỉ nằm trên cái vỏ thôi những con này thì mình chưa ăn được đâu vịt dài đang dùng đâu vịt ngắn rồi gài mùi vịt trên này đó bùa đập như vậy ra tha hồ <coughs> bổ đập như vậy thì thá hầu để à, bắn tốt rồi êm và nhẹ những con này gọi mini cũng được rất là nhẹ và mạnh nha mọi người <coughs> này bật vịt này nhặt phải con vịt cóc đó một bộ như thế này vịt này khóa <clears throat> này cục pin à, một cục pin này đây cục sạc nha đây mấy bạn vừa giảm một triệu hai sạc autovol 120 cho tới 220V à, sạc ring sạc bàn một triệu hai nha mọi người thử tới con khóa này khoan 12V đầu auto lock này đó thấy không này quan sát này con này đầu 10 phải tự vô, vô tư tại vì cái miếng sắt này á <laughs> nó nhỏ quá đi nhỏ hơn cái mũi của mình nếu mình thể phải ờ, đứt được nó còn cả cái thanh này là này đây con này cũng có thể bắn vịt được đó thấy không ok không thành vấn đề đây con này một máy một pin một sạc sạc ban pin đồng 14 a cái này mình cũng bán một triệu hai đây này một triệu hai nha mọi người đó một triệu hai con nếu như ai mua cả bộ hai máy hai pin hai cục pin nha ở đây mình chỉ để một cục thôi hai cục pin hai máy này một khóa một vít một cục sạc nữa mình sẽ bán với giá hai triệu hai đây hai triệu hai nha mọi người rồi ok xong với anh 12V này XP hạt 06 18V không chổi than đó 18V không chổi than nhá Còn lại ba chức năng này Còn tường, còn vít, khoan Đây 18V không chổi than Đâu kém auto đâu Thử khoan cho mọi người xem Nhầm lên mòn thôi đó khoan thấy không <coughs> bật vít này đây cống cống ở đâu như vậy ta đó vô tư dai hơn này này đó vô tư <clears throat> hoặc như là vịt sắt đây khoản tương để tôi chức năng khuất tương của nó cho mọi người xem này bố này tương thôi nha mọi người đó vậy ok rồi đây một máy một cục pin dùng sạc adapter đồng với 4 a nha mọi người đây một cục sạc adapter 21V 2A đây bộ này á thì bây giờ mình sẽ bán với giá là 2 triệu một máy một pin một sạc adapter bán với giá 2 triệu nha mọi người 2 triệu quá rẻ cho một cục pin <coughs> XTH12 này thử cho mọi người coi như con xp hạt không sáu thôi khoan gỗ này đầu tua lắp nha nhầm quá nhanh quá nguy hiểm rồi gài đầu óc luôn sát này cái thứ đó thấy không thử khoan tương này tương nhá ok chưa này máy bị khoán rồi này nhưng mà thiết bị ở bên trong mình đã thay tới những cái máy khác quá rồi không có vấn đề gì hết á này hình như chỉ có con này cầu tém đó còn không có con này cầu tém đâu này máy bị khóa nở này máy có tám hiểm đó tí thoảng còn con này một máy một cục pin một cục sạc đó mới sẽ bán với giá 2 triệu cục pin đồng 14 ampe này cục sạc 21V 4 ampe này 2 triệu nhé mọi người đây XT13 dài về này máy bị khóa nở này nhưng mà thiết bị ở trong thì thay rồi khỏi đâu đây máy đây mới đã thấy cái đầu vịt dai đầu ngầm vịt dai nên để vịt dai như thế này ok không vấn đề gì hết á vịt thái đầu đây vịt thái đầu vô tốt thấy không vịt thái đầu không như các ờ, chỗ khác bán máy Mỹ á người ta chỉ bán được ờ, máy đầu vịt ngắn thôi không có đầu vịt dài như mình đâu Đó, nhánh quá con này bắn tốn là mắc cà phê đó bật tố này đó thấy không IDT 13 Nguyên cùng bản máy Về pin đồng 14A dung xa adapter Xa adapter 21V tất cả mấy bạn với giá một à, nhầm mấy bạn với giá 2 triệu <coughs> bạn với giá 2 triệu nha mọi người vịt 4 tháng này đó này còn tốn nhá vịt nó dồn quá đây gài vịt nữa bạn có hai lượt mà hai viên gài vịt này mình để đâu à, vịt dai hái đâu cho mọi người xem này rồi ok đó những chỗ khác á người ta bán mày mì người ta chỉ bán được đâu vịt ngắn thôi không có đầu vịt dài như mình đâu cái này mình đã làm lại rồi còn ai muốn à, biết tôi làm như thế nào thì cứ thử cái mũi khoán khoán vào thử xem được không đó chắc dễ à rất là mạnh nha mọi người đây một bộ như thế này một máy một pin một sạc mình sẽ bán với giá bao nhiêu thì vừa nha à, một triệu rưỡi pin bộ năm bé nha pin bộ năm bé sạc 21V 2A một triệu rưỡi một bộ đây việc đốn than con khá nhiều đây 146 x2 con này mình nhớ không nhớ mà mì của nó mình chỉ nhớ cái mà nhật của nó thôi 146 x2 con này thì nó không có hổ như con uh, 14 uh, than nhưng mà kia xiết của nó rất là mạnh <coughs> được pin này rồi lại vào dính đó đâu vị dai này rồi gậy vịt gậy vịt luôn chụp những con này nó mạnh quá ừ. rồi gậy vịt nữa đây một bộ như thế này máy này pin này sạc này pin đồng 14 a một bộ như vậy mình cùng bán với giá một triệu rưỡi một triệu rưỡi nha mọi người 146 x 2 à, mọi người thông cảm mình chỉ nhớ cái mã nhật của nó thôi mà mỹ thì mình nhớ rồi cảm ơn mọi người nhiều ai mua hàng thì liên hệ mình 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng ship code toàn quốc Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình Hôm nay thì à, mình có về thêm một ít à, đồ khá là độc Cưa Cưa 12V, dùng pin trong đời mới Cưa này Makita nha Cạch rung, cạch góc Mai 12V Khoan bắt vịt 12V đây XPH 12 XPH 06 cưa đây IDT 13 PL đây nè IDT 13 này mấy con này mấy con này may mì nhưng đúng mã nhật của mấy con này là 146x2 á mấy con này 146x2 18V nhưng mà mà Mỹ thì là gì mình nhớ này vịt bốn than đây vịt bốn than rồi giờ mình sẽ test à, quá cho mọi người xem rồi mình sẽ bảo giá luôn nha đầu tiên mình test con cưa trước à mình còn nói này tất cả mấy con vịt ở đấy của mình á đều đã làm à, là cái đầu vịt dai đầu vịt dai đầu à, vịt hai đầu á nếu mọi người yên tâm sử dụng không phải như máy à, mỹ bình thường chỉ dùng được đầu vịt ngắn đâu nha <coughs> này mình test được con cưa bạn cho mọi người nâng hạ rồi nghiêng 45 độ đây nghiêng 45 độ nâng hạ rồi đó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 cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là chả nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này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 mũi khoan tháp 4 tới 20 mũi này mới bảo 60 ngàn à, rồi tới uh, mấy cái này này móc móc tay đầu nghề như thế này nè mọi người này tháo tạc cao tháo tạc trên cao tháo tạc lên cao ha đây chỉ một tay để vào thế này là rút ra đây tháo tạc trên cao rất là tiện dụng đây nó chịu tải được tới 10 kg lên